Việt Nam là một nước nằm trong cái khí hậu nóng ẩm nhiệt đới gió mùa. Đa phần những người dân, mà nhất là những người ngoài 40 tuổi, theo những tài liệu thống kê có tới 70% mắc cái bệnh khớp. Ờ, đây là một cái loại bệnh mà thuộc dạng tự miễn, phải điều trị lâu dài. Trước tiên là gây cho những người lao động sẽ bị giảm năng suất lao động. Thứ hai là sẽ làm suy giảm cái chất lượng cuộc sống hàng ngày của người bệnh. Bệnh này nếu không được quan tâm chăm sóc kịp thời thì đôi khi sẽ gây đến những cái hậu quả rất nghiêm trọng cho cái cơ thể người bệnh. Chế phẩm GHB Bon có nguồn gốc từ thiên nhiên, kế thừa các kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước mã số CNHD DT012 0911 thuộc chương trình khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia thuộc chương trình hóa dược đến năm 2020. Đề tài này bắt đầu từ năm 2009 và đã được nghiệm thu 2013, tận dụng được các hợp tác quốc tế với Cộng hòa Liên bang Nga để hoàn thiện sản phẩm có chất lượng cao giúp cho hỗ trợ bệnh nhân bị viêm khớp có hiệu quả. Thành phần chính của cái chế phẩm GH Bebon ấy, thì trước tiên là có glucosamine sunfat, thứ hai là có các cái peptide ờ, phân tử thấp hòa tan cùng các nguyên tố vi lượng và thứ ba là chúng tôi có bổ sung thêm một số hoạt chất chiết xuất từ thực vật ờ, non steroid. Ờ, đây là những cái thành phần kết hợp đều có nguồn gốc thiên nhiên và tạo thành một cái tác dụng tổ hợp trong cái GHB bond. Sản phẩm viên khớp GHV Bon là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga và Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Viên khớp GHV Bon có nguồn gốc tự nhiên với thành phần chính là bột đạm thủy phân được chiết xuất từ mô sụn của các sinh vật biển, giúp giữ nguyên được hoạt tính và cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu cần thiết cho việc bảo vệ, duy trì, tái tạo, phục hồi sụn khớp và xương dưới sụn, tăng tiết dịch khớp, giúp dự phòng và hỗ trợ điều trị tận gốc các vấn đề bệnh lý về khớp. Sản phẩm viên khớp GHV Bond cam kết hoàn toàn không có chứa corticoid, cam kết về tính an toàn và hiệu quả khi sử dụng. Để được tư vấn hoặc tham khảo thêm thông tin, hãy truy cập trang web bond vn hoặc vui lòng gọi điện thoại tới số hotline 0962 686 808 hoặc tổng đài tư vấn miễn cước 1800 6808.